dẫu đêm ngày bão rông biển đông vẫn không ngăn được đoàn tàu ta vượt sóng vừa sóng ra khơi xa nơi biên hải tổ quốc ta thả lưới trong phong ba cho khoang thuyền đầy tôm cá bám biển ta bằng tình yêu thiết tha những thân tàu rách nơi biển đông sẽ thêm dâng trao bài hùng ca tổ quốc sơn hà ơi việt nam gấm hoa hướng về biển đông sang người biển đông ơi những con tàu như dáng hình cột mốc quê hương xâm phạm biển đảo yêu thương ta người ngư dân nguyện xa thân dẫu đêm ngày bão rông biển đông vẫn không ngăn được đoàn tàu ta vượt sóng vừa sóng ra khơi xa nơi biên hải tổ quốc ta thả lưới trong phong ba cho khoang thuyền đầy tôm cá bám biển ta bằng tình yêu thiết tha những thân tàu dắt nơi biển đông sẽ thêm dâng trào bài hùng ca tổ quốc khâm phạm biển đảo yêu thương ta người ngư dân nguyện xa thân bám ngư trường thế xứ biển quê hương ta nguyện dâng